Hôm nay là ngày 15 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, trường lưu thủy, ngày quý tỵ tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, trường lưu thủy, kỵ tuổi, đinh hợi, ất hợi, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi,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 song nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết. Sao thánh tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao lộc khố tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao dịch mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao sát cống, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sau sáu trong ngày gồm có sau thổ ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sau hoang vu, sáu ngoại việc, sau vãng vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ, sau chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương, sau quả tú, sáu đối với cưới hỏi, sau không phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc, và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý gặp được thực thần chiếu mệnh nên hôm nay có thể coi là một ngày bội thu về tiền bạc với con giáp này. Việc kinh doanh buôn bán diễn ra trôi chảy, lợi nhuận thu về khá lớn khiến bản mệnh phấn chấn ra mặt. Trong ngày này, công việc của tuổi Tý cũng khá ổn định, các mối quan hệ hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Bạn cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn nếu muốn cấp trên để mắt tới. Càng những lúc như này bạn càng cần phải kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng để khẳng định năng lực của mình trong công việc. Về tình cảm, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để vun đắp trong mối quan hệ hiện tại ngũ hành thủy hỏa xung khắc có thể là nguyên nhân khiến đôi lứa xa cách. Thứ mà bạn và người ấy cần bây giờ có thể chỉ là những khoảng thời gian vui vẻ, ấm áp bên nhau và cùng nhau trò chuyện mà thôi. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, bội thu về tiền bạc, kinh doanh diễn ra trôi chảy. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, phấn chấn nhờ khoản lợi nhuận thu về khá lớn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, công việc ổn định,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 hoặc mở rộng mối quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng. Sau người tuổi Sửu hãy sử dụng các mối quan hệ một cách khôn ngoan, luôn trao dồi năng lực thực sự thì mới có được vị trí như mong muốn. Ngũ hành hỏa sinh cho thổ, nên chuyện tình cảm hài hòa, nhưng tuổi Sửu vẫn nên dành thời gian đầu tư cho đời sống tình cảm, thay vì suốt ngày cắm cúi vào công việc. Người độc thân nên năng động, tích cực thể hiện mình hơn, nhất là trong các dịp tụ tập đông người để nhanh chóng tìm kiếm nhân duyên phù hợp. Câu quyết cho các tuổi Sửu Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nhận được nhiều sự hậu thuẫn, chỉ dạy của cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, tích lũy nhiều kinh nghiệm làm việc quý giá. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, được những người có chức có quyền nâng đỡ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên sử dụng các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên dành thời gian đầu tư cho đời sống tình cảm,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 bạn chăm chỉ làm việc và nhiệt tình hỗ trợ người nào đó, nhưng lại không được ghi nhận mà còn bị trách mắng. Bạn cảm thấy tổn thương và bất bình vì lòng tốt của mình đã trao lầm chỗ. Những việc không như ý xảy ra trong ngày khiến những chú hổ trở nên hiếu thắng, nóng vội, thậm chí sẵn sàng phản ứng gai gắt với những lời góp ý của mọi người xung quanh. Nếu bạn không kiềm chế được lời ăn tiếng nói, thì có nguy cơ khiến các mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của mình dễ đổ vỡ nhanh chóng. Tuy nhiên, do mục sinh xuất cho hỏa nên chuyện tình cảm không mấy thuận lợi. Có thể tuổi dần và một nửa của mình sẽ tranh cãi một chút, nếu sự việc không có gì thì hãy nhẹ nhàng giải quyết, đừng nên làm quá sự việc khiến mối quan hệ càng trở nên căng thẳng. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tinh thần bất ổn, dễ trở nên hiếu thắng, nóng vội. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, cảm thấy tổn thương vì lòng tốt trao lầm chỗ. Tử vi tuổi mậu dần,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 Hầu hết các khoản đầu tư hay lĩnh vực mà con giáp này đang theo đuổi cũng đều có kết quả tốt, mang lại nguồn thu xứng đáng và có chiều hướng phát triển mở rộng hơn. Nhân cơ hội này, bạn có thể tính những bước đường xa hơn, đầu tư hay huy động vốn đúng thời điểm để hướng tới những điều lớn lao hơn. Ngũ hành sinh xuất có thể giảm niềm vui trong ngày của mão khi tình cảm còn nhiều rối ren. Nếu bạn đang có những vấn đề khúc mắc trong mối quan hệ của mình với người ấy thì tốt nhất bạn không nên giữ chuyện đó trong lòng mà nên trao đổi với đối phương cầu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, đường tài lộc đang có dấu hiệu tăng tiến. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, có khả năng tính toán, nhạy bén với thời thế. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, có nhiều nguồn lợi nhuận vượt quá cả mong đợi. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, có thể tính những bước đường xa hơn. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, nên trao đổi với người ấy về vướng mắc trong lòng,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 chính ấn ở sau hậu thuẫn sẽ trao cho bạn sự tự tin và quyết đoán khi đứng trước các lựa chọn quan trọng. Nhờ vậy, tuổi này có thể chọn đúng con đường phù hợp với mình. Bạn cũng sẽ khá may mắn trong chuyện tài chính vào ngày này. Đây cũng là cơ hội để bạn đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt hoặc thu được những khoản lợi kha khá từ những nguồn khác nhau. Nhưng nhớ là cần có sự tỉnh táo khi hợp tác với ai đó kẻo nhìn lầm người khiến bản thân phải chịu tổn thất. Có hỏa sinh thổ, tuổi thìn đón những cung bậc thăng hoa trong chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa hòa hợp, ngọt ngào khi cả hai có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Người độc thân muốn nhanh chóng tìm kiếm tình yêu cho mình thì cần loại bỏ những thứ thuộc về quá khứ, có như vậy bạn mới dễ dàng đón nhận những điều mới đến với mình. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, cần nhanh tay nắm bắt cơ hội trong công việc. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, có sự tự tin và quyết đoán khi đứng trước lựa chọn. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc,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 giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa. Mộc sinh hỏa mang đến cho bản mệnh một ngày tình duyên viên mãn. Các cặp đôi ngày càng cảm nhận rõ được tầm quan trọng của nửa kia trong cuộc đời mình, hai bạn còn tính đến chuyện trăm năm nữa cơ. Người độc thân cũng năng nổ tham gia các buổi tụ họp bạn bè để tăng cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương của mình. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, ngày làm việc năng suất, giải quyết hết các vấn đề tồn động. Tử vi tuổi Đinh Tỵ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 kéo theo tiền bạc rủng rỉnh. Dù là người làm công ăn lương hay người làm nghề tự do đều không phải lo về vấn đề chi tiêu. Đặc biệt với những người làm kinh doanh thì hôm nay sẽ buôn bán rất thuận lợi. Bạn đang cảm thấy rất hài lòng với những gì mình làm được. Ngày này tình cảm của bạn và người ấy cũng khá ổn. Nếu tính tới chuyện kết hôn thì cả hai nên bắt tay vào chuẩn bị ngay. Tình cảm đã đến độ chín thì mọi thứ đến như một điều tất yếu. Người độc thân vẫn cần nhiều cố gắng trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình cầu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, được quý nhân phù trợ, làm gì cũng êm xuôi. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, vượt qua các nhiệm vụ khó khăn một cách dễ dàng. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, công việc ổn định kéo theo tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, việc buôn bán, kinh doanh vô cùng thuận lợi. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc,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 khi trong ngày có thiên ấn độ mệnh như hôm nay, vì thế hãy cố gắng thể hiện tất cả khả năng của bản thân mình. Xung quanh bạn cũng luôn có rất nhiều người sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ bạn khi cần, đừng ngần ngại đưa ra yêu cầu trợ giúp khi cảm thấy năng lực có hạn. Cũng nhờ được ngũ hành tương sinh ủng hộ, nên vận trình tình cảm ngày càng tốt đẹp và hài hòa. Con giáp này biết cách dung hợp những quan điểm khác nhau, xoa dịu mâu thuẫn nên dần tạo được mối quan hệ vững chắc, đôi bên cùng tôn trọng lẫn nhau và xây dựng đời sống tinh thần thoải mái. Với người độc thân, bạn có thể sẽ có một mối quan hệ tình cảm mới với một người mà bạn từng quen biết trước đó. Cả hai sẽ thấy ở nhau những điều mới mẻ và thu hút mà trước đó không hề hay biết. Tình cảm được xây dựng trên niềm tin sẽ phát triển rất bền vững đấy. Câu quyết cho các tuổi mụi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc thuận lợi nên cố gắng thể hiện khả năng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, luôn được ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Tử vi tuổi Kỷ Mùi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 cùng hoàn thành mục tiêu, xây dựng tài lực vững mạnh hơn cho dự án của mình. Hơn nữa, khi gặp tình huống bất ngờ, đông người cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề hơn. Chỉ có điều, đường tình duyên của tuổi thân không mấy tươi sáng trong ngày này, người độc thân rất khó tìm được đối tượng ưng ý khi bạn không mấy mặn mà trong việc làm quen một ai đó. Trong khi đó, người có đôi thì lại gặp nhiều bất đồng trong mối quan hệ lứa đôi. Con giáp này chưa thực sự tích cực trong vấn đề giải quyết xung đột vì còn bận rộn với công việc, sự nghiệp, kiếm tiền câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, được đồng nghiệp tin tưởng, cấp trên đánh giá cao. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, biết duy trì các mối quan hệ, tận dụng sức mạnh tập thể. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, người độc thân rất khó tìm được đối tượng ưng ý. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim,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 hay một cuộc gặp gỡ bất ngờ đều hứa hẹn những trải nghiệm thú vị và lãng mạn trong thời gian tới. Việc của bạn là hãy thoải mái đón nhận và để mọi việc tiến triển tự nhiên là được. Những điều tốt đẹp cũng đến với người đã có đôi, gia đạo êm ấm. Vợ chồng tâm đầu ý hợp cùng giúp đỡ và san sẻ với nhau trong mọi việc chính là bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình của con giáp này. Dù có vấn đề gì xảy ra, cả hai cũng trao đổi và tham khảo ý kiến của đối phương để đưa ra giải pháp phù hợp. Ở phương diện công việc, tuổi dậu cũng được khuyên hãy kiên định với lập trường của mình. Trong ngày tỷ kiên xuất hiện, đồng thời cũng hãy cởi mở đón nhận những ý kiến của mọi người xung quanh. Đây là thời cơ thuận lợi để bạn bứt phá trong sự nghiệp. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, người độc thân đón nhận vận đào hoa rất lớn. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, có nhiều trải nghiệm tình cảm thú vị và lãng mạn. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, gia đạo êm ấm,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 ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi ngày mới, người tuổi Tuất được dự báo sẽ thể hiện hết mình trong công việc và hiệu suất tăng cao thấy rõ là những gì bạn xứng đáng nhận được. Với sự giúp sức của chính ấn, con giáp này hăng hái đóng góp những ý tưởng táo bạo, bạn cũng chủ động kết hợp với mọi người để nâng cao hiệu quả công việc chung. Vừa được thỏa thích làm những điều mình muốn, lại vừa được ghi nhận công sức giúp con giáp này thêm yêu thích công việc hiện tại. Bạn chỉ cần rèn rũa bản thân thêm một chút, học cách thích nghi linh hoạt trong mọi tình huống thì sớm muộn gì cũng trở thành nhân tố chủ chốt của tập thể. Hỏa sinh thổ cũng dự báo vận đào hoa đang đến với bạn nhưng vì bản tính nhút nhát mà bạn có khả năng vụt mất cơ hội quý báu. Nếu bạn có thể thay đổi, chủ động hơn và vui vẻ hơn nữa để đón nhận cơ hội thì mối duyên này tỷ lệ thành công rất cao. cầu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, thể hiện hết mình trong công việc, hiệu suất tăng cao. Tử vi tuổi bính tuất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 thật là đáng tiếc. Rắc rối liên miên ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái tinh thần của con giáp này. Bạn thường xuyên nổi giận vô cớ, ăn nói bất lịch sự hoặc có hành động không phù hợp ở nơi tập thể. Có lẽ tâm trạng không tốt nên bạn mới hành xử thất thường như vậy. Hãy cố gắng kiềm chế và sửa đổi, đừng để lại ấn tượng quá xấu như vậy nhé. Dù có chính quan nâng đỡ, nhưng tuổi hợi khó có bứt phá rõ ràng trong hôm nay bởi chính sự bảo thủ và cứng nhắc của mình cách xử lý vấn đề thiếu linh hoạt sẽ dễ dẫn đến những hành động cực đoan. Nhiều việc bạn nên xử trí theo tình huống cụ thể, không nên áp dụng một điều gì đó cho tất cả, sẽ dễ sự việc đi theo hướng tiêu cực. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, công việc không phát triển thuận lợi như trong dự tính. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nhiều trục trặc bất ngờ xảy ra khiến trở tay không kịp. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, dễ nổi giận vô cớ,